chào à, mọi người nhé Hiện tại thì à, Giang đang có mặt tại à, cái khu vực hẻm thú sản 1 Và hôm nay thì không những là một mình Giang đâu Còn rất là nhiều luôn, đây có anh Hà Giang nha, dạ, dạ, chào bà con nha dạ, Chị ở dưới Hà Nội, mình em Ngọc nữa Thì hôm nay là anh Hải sẽ dẫn mọi người đi uh, tham quan hẻm thú sản Còn với con thuyền đâu mình đi bằng mảng mà Vâng. Ngày trước là mình đi mảng toàn bằng cây chuối thôi, bây giờ là mảng bằng cây tre hết rồi. Đây bằng cây tre anh. Đúng rồi, cây tre mà. Ở bản chỉ đi thế thôi. Ở ờ, bản mình chỉ đi thế thôi, vì là vùng mình vùng Mỹ Hải chỉ đi thế thôi. Hôm nay thì uh, Giang cũng uh, À đi xem, đi xem. Đấy xem. Ở chỗ xem. Thế hôm nay là rất là vui khi mà được đi uh, cùng mọi người và được trực tiếp là anh Hải. Ừ. Anh uh, Sò nữa là dẫn đi để trải nghiệm này cùng đi với mọi người ấy tí à, đi xuống đó thì có cái gì mà đẹp thì đang à, sẽ ghi hình cho tất cả mọi người cùng theo dõi nhé Ờ, cũng đã ra quả rồi nhưng mà cái cây xoan mùa này quả chưa chín lắm à, đây, ạ. đây là cây xoan ăn được vâng. ờ, ăn được nhá vâng. còn uh, dưới hẻm dưới kia cả các bạn à nhìn từ phía xa xa kìa uh, trước là nàng út và chàng tung cũng có ở ờ, nàng út thì là ở cái thác trắng bên kia các bạn ừ. nhìn thấy từ phía xa xa kia còn là chàng tung thì là sẽ ở cái mé bên này. Bên vâng. này. Đấy. Bây giờ mình vào đây xem thử. Thì trước là do hai dòng tộc cho nên là à. bây giờ là uh, mới có con sông ngăn như vậy. À đấy ạ. Nhưng bây giờ à, chàng à, nàng út và chàng tung còn ở đấy không anh? Không còn rồi từ xa xưa thôi à, ờ, à? truyền thuyết kỳ lạ còn ở đây à, ờ, tí vào thăm truyền thuyết truyền thuyết bây giờ mọi người là thì anh em vào thăm gia đình mọi người đi thì hôm nay thì ờ, có mang một chút mía này đây có cả vợ anh Hải cả gia đình anh Hải luôn nhé và tất cả mọi người đây là con anh Hải đây rất là dễ thương cháu năm nay cũng ờ, vẫn còn nhỏ thôi cháu năm nay được uh, Đâu làm gì? Bốn cháu vụ. năm nay là được uh, nửa vụ ngô. À nửa vụ ngô. <laughs> Nhưng mà cháu này luôn luôn. <laughs> ra được xe như này là phải xin phép bố. À, cả gia đình rất là vui, anh chị Hà Nội đã cũng bắt đầu là xuống này, cả anh Ngọc nữa. Nên là anh uh, Trường Hà Nội. thì mình sẽ đi theo con đường này xuống này, bác chị nhé. Rồi giờ à, mình sẽ xuống dưới đó. Đi Ngọc đi trước đi. Đây anh đi trước đi. không khí hôm nay thì uh, rất là tuyệt vời luôn vâng chỉ nhìn xa xa bên kia đây những cái ngôi nhà của người đồng bào hơm mông ở trên này khá là cao à, dưới thì uh, dòng sông nho quế là một màu xanh biếc hòa lẫn với một màu cây luôn làm ôi đã đi dép này kháo trôn đấy anh chị là từ dưới hà nội lên đấy ừ khá là xa xôi vượt uh, 450 km để lên đây anh chị là lên xe máy hay là đi uh... à đây ạ Ui. Đấy. Ôi xem này không phải dép đây. Không quen đúng không anh? Thì xuống dưới này thì uh, có một cái thác khá là đẹp đây Thác nho nhỏ ở đây à, có một con cầu ở đây khá là đẹp thế là mình đi bộ xuống thôi một chút nữa thì uh, giang sẽ hỏi anh hải nhé ở đây là trồng cây cây cây cây gì đấy anh hải ơi cái này có độ tương đây anh độ tương à vâng ờ. cái này ở đâu chẳng có đó mình sẽ đi ờ, từ cái ờ, khu vực mà mấy anh em ờ, đứng ở ống nước xuống dưới này. này cây đậu cái gì anh Hải cây này là cây à, đậu cô ve đậu cô ve đậu tương anh Hải giới thiệu lại xem nào Hả? cây này là cây gì cây này á vâng nãy à, nhìn từ phía xa xa ấy thì là anh nhìn đây này là ừ. cái cây đậu uh, co ve ừ. nhưng mà về đến gần rồi thì là mới biết là cái cây này là cây đậu tương à Đấy, nhìn từ xa về là vâng. cứ tưởng là, là cây này cây đậu co ve ừ. và gần hóa là, là, là đậu tương đúng rồi về gần là, là đậu tương ồ oh, ồ oh, này à, được bố bé nha đấy bố đưa cả nhà đi du lịch tham quan nha mang tiếng mình lên đây mấy tháng mà chưa có cái ngô này ờ, hỏng hết rồi nhỉ anh Hải nhỉ ngô này á ừ. cháy hết rồi ờ, cái ngô này là ngô mà trồng cái vụ đông xuân à. sen ké nhưng mà được à. cái là cái vụ ngô này ấy ờ, những cái lá này này bị sâu ăn hết này ngô này mới là ngô sạch thế này sâu còn nhiều hơn Đấy, cả sâu còn nhiều hơn cả là cây ngô ừ. đây các bạn nhìn này <clears throat> đùa là, đùa làm gì thật mà Điều cái vụ này là vụ mà không được uh không được thu hoạch mà cái vụ ngô này ấy, chỉ là cái vụ ngô này là là là để uh, trồng để cắt cỏ về cho bò à. Và bà con đây như không phun sao nhỉ không làm gì có cái gì phun trước em có xem cái à, clip của anh là đi bắt sâu tiếp bằng bắt tay đấy. đấy chứ không phun phải, nhỉ phải chăm chỉ thì mới được nếu mà ngô này thì đi bắt được nhiều lắm đấy à nhưng ngô đã ăn à, sâu đã ăn gần hết ngô vâng, vâng. Đây. ôi dồi ôi để anh bắt cho đây, đây, đây, ở trong những cái nón ngô đây này đùa làm gì đây Vâng anh chị ra đây Nhưng mà bắt sâu ngô như này phải buổi sáng cơ à. Buổi chiều nắng nó rút vào phải không anh? Đúng rồi Nó rút vào sâu bên trong à? Rút ở trong, ở trong những cái nón ngô này này Nón ngô Ồ, đấy đúng thật Sâu cắn này Không có Chả thấy ừ. Nhưng buổi ừ. sáng cơ, buổi sáng nhìn thấy luôn ừ. Nó chui hết vào Chiều nắng nó à? rút vào để cho mát đấy Đúng rồi Và bây giờ ờ, mình lại đi tiếp nhé từ đây xuống thì uh, đi khoảng bao nhiêu ờ, mét nhà anh Hải nhỉ? Từ chỗ vị trí hôm anh em mình ấy À, nếu là tính uh, cái chỗ thuyền đấy thuyền Nếu mà tính đường chim bay ấy Từ trên xuống ấy thì rơi vào tầm khoảng là 20 mét 20 Nếu mà mét. mình đi đường vòng ấy Vâng Rơi vào tầm khoảng là À đâu Nếu mình đi đường vòng ấy Đi bộ ấy Đi xuống ấy rơi vào tầm khoảng là 20 phút 20 phút à. Đấy Các bạn ở vùng dưới thì các bạn biết Và mỗi một uh, 10 phút là mình đi được một cây số dạ. rơi vào khoảng một cây dưới. À? ừ. Vâng. Đấy, anh, anh trường vẫn còn đang mắc ở trên kia Nhưng mà em thấy ở trên này là đồng bào bà con trên này là hay à, mùa thu hoạch ngô là hay tụm tụm vào như này này. Chắc là để nó khô đúng không? À, để lại khô nó mang về nhà tôi. À thế à. Để làm đánh đóng thế nên nó không bị thối. Ừ. Để này tết mấy chương. Ừ. Con anh Hải rất là trắng luôn quý các bạn anh chị. Đâu? Trắng như trứng bóc Ờ, vừa rồi là còn trắng hơn nữa cơ Bây giờ là cho đi phơi nắng một tí để màu da cà phê một tí À thế à? Dạ, đúng ờ, với màu da thiên nhiên một tí Đúng rồi Vì là mình không phải là tự hào về con mình đâu Con ai cũng đều như nhau nhưng mà được cái là Thằng này có cho phơi nắng ấy thì nó vẫn trắng mà À thế à? Đẹp trai sắm rồi à? Đẹp <laughs> Càng phơi càng trắng Trắng từ trong bụng mẹ rồi <laughs> từ lúc mà trứng ờ, ờ, đang hình thành ý anh Hải nói như vậy trắng từ trong trứng Đó đó đó đó Trắng từ trong lòng trắng ra Mình cứ tưởng tượng rằng uh, giống như kiểu uh, trứng con gà ấy Vâng vâng uh, Không có lòng đỏ mà chỉ có lòng trắng thôi Vâng Thôi để em nhặt cho anh Hải ấy. À rồi xem rồi. Ai giời. rồi để, à, cầm giúp cho nhá, chúng nhặt cho. Chú cầm giúp nhá. chúng cầm giúp cho chú Giang cầm cho xuống dưới mệt lại có khi lại Ô. Quý vị ơi. Đi qua đây thì à, Giang thấy à, có những cái bông hoa này nó khoe sắc rất là đẹp luôn này. Đây đây những cái bông hoa này. Ờ. Hoa này là Trường Giang biết là hoa gì không? Em không biết anh có thể giới thiệu cho mọi người biết. Hoa này là hoa tí hí. Tí hí mắt lươn. Tí hí Hoa này là Đúng luôn, hoa này là hoa tí hí mắt lươn. Vâng. Ờ, bây giờ em nhìn này, đây này à, Hoa là nhá em em cứ nhìn như cái nụ trên này đúng không vâng đấy đá gọi là phấn đây là phấn này còn nguyên ngoài nguyên ngoài đây là đấy, à? đúng rồi đây này đến tối thì nó bắt đầu đóng lại như này à, tí hiếm ăn lươn à. <laughs> vâng. hoa vâng tí hiếm ăn lươn được anh Hải chia sẻ cho quý ba anh chị à, biết cái điều mà nhiều người chưa biết và bản thân mình cũng chưa biết đấy. Hoa này là hoa gì đây? Hoa này á? Ôi dồi ôi. À, đây đúng rồi, xen kẽ những cái bông hoa này để có những cái hoa, hoa này. Lại không biết bông hoa này à? Đây đây đây. Hoa này là ở vùng à, Mỹ Hải hay nói ấy, hoa này là uh, nói bằng từ Mông ấy, gọi là uh, tô cát tậu. Ờ, à? người ta gọi là uh, nếu như mà phiên dịch ra ấy, là hoa này là hoa sâu gióm. Hoa sâu gióm. Y chỉ như con sâu gióm này các à, bạn này. Ừ, giống. Ừ. Em tưởng là hoa đuôi cáo em giống. Đó, hoa sâu gióm. 음. 이거 안 thì rưới đi à, được một à, nửa đường thì à, bác nhìn thấy những cái uh, cây xoan này khá là nhiều luôn đó được trồng quanh đây và có những cái cây cây to như kiểu cây sao mộc ấy anh Hải nhỉ cây gì em cây sao mộc ấy đâu cái này cây gạo em ơi à cây gạo à cây gạo à Cây gạo rất là Đúng to. Cây kia gạo bên này là cây xoan. Ừ, không cây xoan cây Đây cây xoan. Cây xoan là đặc sản đấy. Đúng rồi, xoan là đặc sản, là đặc sản của vùng miền ờ, ở vùng dưới. À quả xoan là đặc sản ở thông nhau quế đấy. Đúng à, rồi. thế à anh? Ồ. Ờ, những cái quả xoan đấy chỉ dành riêng là người thì không được. Nhưng mà dành riêng cho chim trà mào. À, trà mào đúng không? Đúng rồi. À. Ồ, dưới là Với bắt đầu... anh Hải bảo ăn bảo là ăn được nhưng mà chị nói hết câu ăn được nhưng mà là chim ăn được chim ăn được nhưng, nhưng mà được câu là không biết là người hay là chim ăn được đúng rồi anh ra nghe không nhầm lại cứ tưởng là người ăn được đi về lại không bảo rõ về tí lệ về mang về ăn thì chết không ừ. mà tí nữa Hải lá xoan về ờ, ăn kèm bắt đầu là mình nhìn thấy hai con thuyền rồi cô bác anh chị nhé nhìn thấy hai hai cái mũi thuyền thò ra rồi Đó. À, bậc này á vâng Bậc này là Bao rơi vào là 1840 bậc 1840 bậc Đúng luôn ừ. Có sổ sách nó ghi lại mà anh Ông đây uh, Từ à, lúc mà Giang xuống thì đúng là có cái bậc thang này, này <laughs> Là mọi người phải đi theo bậc thang này xuống là anh ấy nói là 1800 bao nhiêu nhỉ 40 bậc 40 bậc Ồ, Phải nói là mình như kiểu lên chùa đấy Xuống chùa đấy Ô cái này nó có sao? cửa, cửa đi lại mà anh Giang Có mà, đó. nhưng cái này có mà, không có đùa đâu Đã bảo khi nào rảnh bảo anh Hải dẫn đi xem mà lại Mọi người nhìn thấy cái bậc thang nó dọc dài lên tận trên nhỉ kìa À thế à Quá tuyệt vời rồi hôm nay Kia rồi quý cô bác anh chị ơi Mình có thể nhìn thấy ờ, những cái con thuyền kia khu vực mà thuyền đang đậu ấy kìa Đó Mấy đứa đi đâu về đây? Hả? Đi chơi á? Tắm xong à? Không thấy nắng à? Lần sau đôi mũ vào nhá. Ồ. Ồ. Mình lại không không mang kèo đi theo rồi hôm nay. Tức quá. Các cháu là đi à, tắm về. con đi rồi này lại quay ngược lại con lại bế bố mình càng xuống thì cái độ dốc nó càng cao các anh chị ạ càng cắm xuống luôn này ôi mệt quá rồi ôi để anh để để anh để à, ờ. tại vì là được cái cái, cái đường nó xuống nguy hiểm nên mọi người phải làm năm fan khỏe dạ. em đi trước đi còn anh à... già rồi có tuổi rồi cháu anh có tuổi rồi tí tuổi, tuổi. không anh là hướng dẫn viên mà anh có tí tuổi <laughs> đâm ra nhưng mà kể kể ra mà anh Giang mà đi trước ấy thì nó cũng đi được thôi cũng dở cái là đấy không có ai hướng dẫn <laughs> viên cho không không, không ai thông dịch cho ví dụ như khu vùng này là có những cái gì đặc sản rồi thì là quãng ừ. đường đi như thế nào mà đá này làm từ thời bao nhiêu mà lấy ở ngõ ngách nào đúng rồi mình lại không biết được đấy đồng ra nó cũng đá này á đá này là lấy từ ờ, cái hẻm mà trắng trắng chưa đỏ trắng trắng xanh à, xanh và vàng chưa à. đấy à. tất cả cái à, em nghe nói là tất cả cái cái, cái vứa này tất cả làm bằng kiểu như là, là trộn bằng mật ong hết phải không anh đâu à, mật ong pha với à, lại là vôi với là ép cái à, nước mía của mình để mình trộn ra để gọi là mình đắp à, hết đấy như thế nó mới ờ, đúng đủ tiêu chuẩn đấy à, xuống cái vực à, sâu này nó phải ngang tầm với cả gọi là còn uh, cái hành lang này này là bằng sắt thép à hàn xì vâng thế là thấy dành dành là không cãi đâu <laughs> rồi bây giờ mọi người lại tiếp tục đi nhé chào mấy bạn nhá vâng chào ông ôi dồi ôi cầm mía mà không đưa cho ông một khúc là đưa đây đây ôi dồi ôi trời nắng nóng làm được khúc như này thì ăn ngon quá tuyệt vời quá rất là nắng nóng may là có nghĩa anh Hải đấy để tiếp sức rồi nếu mà không có ở vùng à, trên Mỹ Hà trên này, lại phải là đi tìm cái cây à, dương sỉ dương sỉ này ờ à. các à, nó là ngon à, lá non đấy để ăn được khát nước may à. quá là lúc à, uh... <laughs> nó nghe không nhớ cái từ là ngon là ngon nhưng mà vừa ăn đấy riêng uh, anh Đấy. Hải mà xuống uh, dưới này ấy, theo em tìm hiểu ấy một là nếu không có mía và à, là cái cây đang thủy anh anh Hải không bơm xuống tại vì không có cái để mới giải khát đúng không đấy đập ra mình không không không thể là, là anh ngày đấy. trước mà thời trẻ giống như chú Giang đây này tầm tuổi chú Giang đây nhá cứ mỗi một buổi sáng anh chạy qua những cái đồi này này à. đây cứ mỗi buổi sáng anh chạy 4 đến 5 vòng xong là về anh mới đánh tăng rửa mặt xong là anh đi làm à đấy ạ còn bây giờ là có tuổi rồi mới buổi sáng chỉ chạy hai buổi vâng, rồi vâng, vâng. hai lần rồi à. ừ, thật mà không đùa đâu à, con kiến to ờ cái nói em ạ con kiến to ờ, thường ngày các cụ ngày xưa có nói ấy, đây, đây, đây. các cụ ngày xưa có nói câu ờ. ờ. mày ăn tao thì không chết nhưng mà tao ăn mày lại hết cả xương ấy nó kiến cái... kiến to quá ôi ôi ờ. Ồ, con này to. Ô, nhìn từ đây rõ hơn này, các anh chị này nhìn cái thuyền rõ hơn này. Ờ, màu, màu này tính theo đường chim mà chim bay có khi khoảng tầm mét rưỡi là đến anh Đâu anh nhỉ? đó tầm khoảng mét. 20 mét. <laughs> hai mét từ trên đỉnh đồi từ trên đỉnh kia mà. <laughs> đấy không còn một đoạn nữa thôi là mọi người sẽ đúng lên nơi rồi một chút xuống đấy thì anh Hải sẽ giới thiệu trực tiếp cho các bạn anh chị biết là cách đi thuyền là như thế nào ở dưới này thường thường nó vẫn tổ chức sự kiện gì ở dưới này phải không anh có tổ chức coi như là chưa lên vùng cao đúng rồi đó mấy anh em đang đứng ở đây thì nhìn thấy một cây cây cây rọc mùng này mọi người thể nhìn này rất là ngon vâng, luôn cái này ngon mà cái này ở trên trên anh hải là hay hay làm chế biến cái món gì ăn cái này á vâng cái này à, cứ thái ra xong là băm như kiểu băm rau lại đấy mình cứ thế mà mình nấu canh lên mình ăn thôi ở trên này á? à, này á cái cái mà cứ đùa làm gì cái này nấu canh chua ngon này ừ. chuẩn nấu canh chua với làm nộm vâng. ừ. ngon ừ. nhiều người biết ăn sành ấy phải băm em một chút nữa thì uh, mấy anh em mà cũng đã đến uh, cái thuyền chưa rồi khoảng 5 à, à, phút nữa thôi còn tất cả các hành lang này mọi người làm bên này là để, để tránh là rất là nguy hiểm ấy mọi người đi đường không là rất là nguy hiểm tại vì bên cạnh nó là vực ấy sẽ xảy ra tai nạn nên là mọi người thiết kế những hành lang khá là tốt cho mọi người có thể bám víu các cháu nhỏ là một là hai là các cụ già Đấy. À. Uh ô cái chỗ này có một miếng đá này khá là đẹp luôn là thời, thời ngày uh, trước là con gấu nó nó nó ấy qua đây đuổi con gấu nó qua đây nó tập xuống ấy rất là đẹp luôn ngon nhỉ cả khu dưới là ngon nhỉ bao giờ xung quanh cái uh, khu vực mà thuyền này này mọi người có thể nhìn thấy là những cây gạo khá là nhiều luôn đúng rồi đấy anh nhỉ gạo. đến này thì là toàn cây gạo này cây gạo. này nó mọc tự nhiên, ừ, mọc tự nhiên này. kiểu con chim nó cắp cái hạt đấy để nó bay rồi nó rơi thì là nó mọc như này trước còn nhiều lắm bên đó còn chặt hết này ừ. theo như em uh, À quên, anh à, anh Sò anh nói là cái, cái khu vực ờ, này là anh ờ, xuống 3 4 lần rồi. Dạ. Đúng không anh? À, chính xác. Ừ. À, chỗ này thì lần này lần thứ tư. À, lần tư thứ tư à. vâng à. hôm nay rất hân hạnh được gặp các chú ở đây à. Ừ, dạ. à, vâng. hôm nay là được đi chơi với các vâng, chú vâng. đi đấy. chơi yeah. <laughs> một chuyến du thuyền cho nó máu thuyền nhá dạ. đấy. dép của cháu còn à, ấy cầm một đoạn nữa là mình xuống đến bến rồi mát quá xuống như này tí nữa mà vào cái khe này này cái hẻm tu sản này gió rất là mát luôn à, ừ. đến nơi để có một cái thác nước nhỏ để trong đấy ra nó sạch ừ. rất là sạch luôn này cái này uống được đấy đúng mà chảy trong khe mà ừ, nó được cái khe đá là ừ. nó sạch đây có một cái xi đá này đây mọi người đã cũng à, đã đến nơi rồi Hiện tại thì à, Giang cũng đã đến nơi rồi Và cái khu vực mà thuyền đang à, đậu ở dưới này anh chị này Đó Con thuyền rất là nhiều luôn Đó, Khu vực này có lẽ là để à, mọi người có thể nghỉ mát này Uống nước sau mà Mình có nhà nghỉ mát luôn rồi đây ừ. Còn ở phía bên này Mọi người có thể nhìn thấy được là nhà máy dòng sông Nho Quế Phía đằng bên kia Những tay mà Giang chỉ ở ờ, vực chỗ này thì có cái hai nhà vệ sinh để mình phải đi vệ sinh này còn chỗ này chắc là mọi người trước là làm cái tròi ờ, để có thể uống nước là như thế nào đó. đây mọi người có thể nhìn thấy được rõ luôn này đó. rất là nhiều luôn nhá đấy mình sẽ chạy lên ờ, cái hẻm nó vào đằng trong kia mà hẻm cao nhất của mèo vạc đó, dòng sông Nho Quế Đó, dòng sông bên kia mọi người đang đang xuống dần rồi nhé mình sẽ tập trung ở đây tí nữa là cùng mọi người đi để xuống à, được cái à, khu vực mà thuyền đang đậu của dòng sông Nho Quế thì mọi người phải vượt qua cái cái à, ngọn núi này này núi đá này này và đi bộ dọc xuống theo cái hình rích rắc này xuống đến tận đây Ồ, bắt đầu là mình bước vào tiền nhá mọi người nhá Đã dạ, ở đây có một con thuyền rất là ấy luôn Đó. rất là đẹp không gian rất là thoáng luôn ừ. đây những cái thuyền con con này người có thể là treo tùy treo mình thuê ấy. Đó, đây những kiểu cano này mọi người đảo bới hai hai hai đầu luôn có hai đầu luôn ừ phía đằng dưới này bên tay trái thì là mình mọi người sẽ nhìn thấy là một cái à, khu vực mà để uống cà phê này uống nước ngọt này giải trí này và những cái giỏ phong lan là treo ở đấy đó đấy. mình sẽ vào cái thuyền này này để đi thuyền các anh nhé rất là nhiều thuyền người nhá bốn năm sáu bảy rất là đông luôn các bạn. chuẩn bị đi nhanh hải mà áo phao rồi à, những cái bức ảnh này các anh chị có thể nhìn thấy này những cái uh, bức ảnh mà rất là đẹp đã được những cái uh, con người đã từng đi uh, du lịch lên hẻm tu sản thì đã chụp và để lại những cái bức ảnh khá là đẹp luôn có đầy đủ mọi người nhá đây những cái con thuyền đây đó đây là cái hoa tam giác mạch đây đây là có em gái mà đứng trên thuyền mà chụp với cái hẻm tu sản này và bên cạnh là một em à, gái hơ mông xinh xắn mặc bộ trang phục màu trắng và đây là một số hình ảnh của khách du lịch đã chụp với à, một người đây à, bên cạnh có một cô bé này đấy này. À, là chụp ảnh đám cưới luôn này đó những cái hình ảnh những cái áng mây à, khá là đẹp đây này chụp vào đây vùng đây là cái ảnh mà chỗ có bộ phim mà chuyện của Pao này đó và đây là có hình mâm xôi hình trái tim này và hoa đào này và đây thì à, quanh cái thuyền thì à, cũng không có gì để mà quay cho mọi người xem đâu chỉ là cái chỗ này là khu vực lái này tàu lái này thì người khách lên đây ngồi thì mọi người sẽ ngồi những cái ghế nhựa mát nhỉ đây có mát luôn nhỉ đây quá mát luôn nhỉ đây mà, mà nhậu thế này. Ừ. Rất là mát luôn. ví như một cái vịnh Hạ Long thu nhỏ Nhanh quá chưa và rất là nhiều chưa, chưa nhìn thấy uh, khách hết mẹ đường rồi đâu ngoài nước mọi người đến tham quan à. và chụp ảnh cũng như là quay những cái MV rất là đẹp và những cái cảnh mà bay cam ở trên kia đó thì trên trời thì rất là đẹp luôn nhé đây uh, cho các anh chị là xem luôn tuyệt vời không quý ba anh chị nhìn nhá đó bây giờ mình sẽ đi qua cái hẻm anh chạy nhanh quá không ngắm được con lâu <laughs> trực tiếp anh ờ, anh Hải lái được tàu cơ à? Anh Hải lái thuyền luôn <laughs> Giỏi nhờ Nghề nào anh cũng lái được hả? <laughs> Nghề gì cũng được Mà nhìn xa thì không biết là phải Mỹ Hải hay không Có lẽ là khách du lịch Ồ, ở đây có một cái cửa hàng này anh, anh so nhờ khỉ ở đấy khỉ ở anh có khỉ ở anh ờ, có khỉ mà à đây à cái khỉ ở đây là khỉ to không anh khỉ nó hai loại ba à. à. nó bình thường thôi à đây à con ờ, to mà nếu mà con to thì tầm bốn năm cân uhm. là con to nhất còn lên loại khỉ đỏ thì nó chỉ tầm với lại khỉ gió có ba loại à. à. nó là tầm ba cân chậm chậm ơi này ngắm hẹp anh ơi chậm chậm các mẹ đây phía trước mọi người là có một cái um, con thuyền đang chạy ngược lại nữa đây là đầu mũi thuyền à, mọi người ngồi đây có để chụp ảnh đây đó hoặc là mọi người giơ chân giơ tay này đó. alo anh rất là đẹp luôn nhá em xin chào bắt đầu à, mình bước vào cái hẻm nhỏ nhỏ này một chút này thì à, xung quanh bên này là mọi người sẽ nhìn thấy uh, vách Đấy, vách hẻm nhà rất là cao luôn hàng mấy trăm mét đẹp chưa chào bác nha đầu mọi người đi nha rất là vui luôn xa kia kìa đã là một quá trình khó khăn và vất vả phía bên uh, vùng lái nha cô chú mọi nha ô mình đi phía đằng dưới cái thuyền lúc nãy mà đang bám mình đấy sao à anh lái tàu á? À? rất đẹp trai chưa có người yêu anh có người yêu chưa anh. à, lái tàu được bao nhiêu năm rồi anh em được 3 à, năm à, 3 năm à ở trên này thì uh, mọi người ra đằng sau có thể là theo dõi được cái nước nó trôi này đó thấy không dòng sông này rất là mát luôn nhá một màu xanh luôn đây những cái hang nhũ này oh, kìa, một màu màu vàng vàng kìa mọi người đi qua cái khe này nào những hòn đá này màu vàng luôn này đó xung quanh thì là vách uh, đá luôn dựng đứng luôn mọi người đi là phải có áo phao này trên con thuyền là phải có đầy đủ hết để uh, nhớ có xảy ra vấn đề gì đó ở cái con thuyền của nó người ta có cái cái để bơi này nó và phòng chống cháy nổ này đó như là cứu nước luôn ở phía đằng này thì mọi người nhìn thấy này có một không gian nó là rất là tuyệt vời luôn nhá mọi người nhá đó. vui không ừ. cháu nhỏ đi là không biết say sóng luôn ồ oh, đúng với uh, em ngọc là say sóng không dám ra mỗi thuyền mặt tái mét vào luôn mọi người nhá đây những cái thủa ruộng bậc thang này mọi người có thể nhìn thấy này đây đây mọi người bắt đầu à, mùa lúa chín rồi đây đặt rồi đây đấy Đấy, mọi người nhìn thấy cánh tay của Giang này Đấy, Đi qua hẻm mọi người sẽ đến một cái khu rất là rộng luôn là cái đỉnh à, Map Pì Leng đấy con đường đấy phía đằng trên như kìa xa phía bên kia rất là đẹp luôn rồi là có thể uống cà phê này rất là nhiều thứ đâu, đâu, ngọt đấy kỳ đâu kỳ đâu hả đông phết đấy nhỉ nhiều mà có khi à tôi cũng thấy rõ nó hơi xa một chút mọi người đâu qua rồi phía đằng bên kia thì mọi người có thể nhìn thấy là mọi người đang đang đang à, câu cá kìa à đúng rồi đúng rồi đúng rồi kỳ đấy kỳ mà con kỳ đó ờ đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi nhiều lắm nhiều nhiều nhiều đây ta thả anh ở đây là kỳ hoang để hoang Thủ đô Thủ đô không lên đằng này nữa à? Phía bên này là cái đoạn cuối mà mọi người hay hay đi đi từ cái đoạn đầu tiên đó mọi người nhá. Đó. Khu vực dưới này này. ở đây. Những con thuyền mọi người đậu ở đây thì là cũng khu vực là câu cá luôn này. đây có một cây gáo khá là to luôn này mọi người này và nhìn chỉ bên phía bên trên như mọi người có thể nhìn thấy đây ánh mặt trời đang xuống nha đang xuống núi này đó những cái đỉnh núi lô nhô nhìn rất là phong cảnh luôn sự là tuyệt vời luôn một cái sự trải nghiệm mọi người có thể lên đây thì trực tiếp thì sẽ nhìn thấy rõ hơn và xung quanh ở bên phía hẻm tu sản thì có thể nhìn thấy là những cái, cái cây cỏ voi này người trồng cây cỏ voi này Đấy rất là nhiều và món chuối này hiện tại thì uh, mọi người đã đang trên đường quay về rồi nhá mọi nhá thì, uh, lúc bắt đầu uh, đi thì hiện tại thì cũng đã bắt đầu về và những cái thước phim này ngày hôm nay thì có lẽ là những cái cảnh mình ghi lại là với cái video của Giang uh, cho mọi người và cùng uh, đi thưởng thức và những cái à, cảnh đẹp hay những cái à, khu vực mà đẹp nhất của dòng sông Nho Quế hẻm tư sản các bạn chỉ có thể nhìn đến trên hẻm này và những cái à, ấy nó vàng vàng bên này này đó thì có lẽ là buổi video của Giang cùng mọi người đi chơi ngày hôm nay xin được khép lại ở đây Giang xin chúc mọi người và chúc anh chị xem video vui vẻ phúc và gặp nhiều may mắn thành công hơn trong cuộc sống xin hẹn tất cả mọi người khán giả ở video tiếp theo và xin chào tạm biệt